alo À, vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em nhé Một lần nữa quay trở lại kênh nhà youtube Sơ Cầm Miền Nam Trước giờ tham khảo cho ngày mai Thì cập nhật giờ giấc thì hiện tại bây giờ cũng khá là muộn rồi 7 giờ 33 phút anh chị em nhé 7 giờ 33 phút của buổi chiều buổi tối ngày 24 tháng 4 năm 2021 Thì nhưng mà ngày sau khi kết quả hệ thường sổ số khu vực miền Nam đã mở thưởng cho tất cả mọi người Tất cả anh chị em thì Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia Sơ Cầm miền Nam của bên mình Bất chút thời gian quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lô của đây Cũng như là đưa ra dự đoán trước số tham khảo cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em của chú bác Chúng ta được tham khảo vui chơi văn nghệ xa đá đá bể hơi cho ngày mai chị em Thì uh, trước khi vào phần điểm qua cái bảng kết quả thật sự hữu khu vực miền Nam trong buổi chiều ngày hôm nay thì Phạm Đức thay mặt cho anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia sơ cầu miền Nam của mình xin kính chúc cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô bác chúng ta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 tất cả mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả đá hơi hoàn toàn miễn phí ở trên kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức của bên mình anh em nhé Vâng thì cũng điểm qua đôi chút về phần uh, kết quả từ số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để cho tất cả mọi người tất cả anh chị em ta được rõ hơn anh chị em nhé. Thì trước màn nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta đây, đây là cái bảng kết quả từ số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Thì hôm nay mở thưởng cho tất cả mọi người chúng ta có 4 đài, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Đài Hậu Giang anh chị em ạ. À thì ở đây giải G8 đầu lô tô ngày hôm nay ở đài thành phố thì mở thưởng cho chúng ta chủ lô tô đó là 86 anh em nhé Long An 81 Bình Phước 03 và Hậu Giang đó là 41 anh em ạ còn giải đặc biệt ở đài uh, thành phố Hồ Chí Minh đôi lô tô ngày hôm nay mở thưởng cho anh em ta có bộ dạng 760 273 càng 2 đầu 7 đôi 3 in hàng chúng ta bạch chủ đề đó là 73 rồi anh em ạ ở đây Long An thì giải đặc biệt mở thưởng có bộ dạng 237095 càng 0 đầu 9 đuôi 5 in hàng chúng ta bạch chủ đề đó là 95 ở đây Bình Phước thì giải đặc biệt mở tường của bộ dạng 9 519 515 anh chị nhé. Các năm đầu 1 đuôi năm in thẳng chúng ta bạch chủ đề đó là 15 Hậu Giang 989 182 các một đầu 8 đuôi 2 in thẳng chúng ta bạch chủ đề đó là 82 anh chị ạ. Vâng thì ờ, cái bảng kết quả thử số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 cho vào đài cho bốn đài thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Đài Hậu Giang thì giải G8 cũng như là giải đặc biệt đầu đuôi cho bốn đài thì Phạm Đức đã điểm qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta được nắm bắt rõ hết cả rồi phải không ạ? Vâng thì cũng quay trở lại cái bảng kết quả từ sơ số. Xin lỗi anh chị em. Vâng thì trước màn hình nhỏ của tất cả anh chị em của chúng bác chúng ta đây, đây là cái video chốt số của ngày hôm qua anh chị em nhé. Thì ngày hôm qua Phạm Đức có lên video phân tích cầu lô tô chốt số tham khảo cho tất cả mọi người. Tất cả anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trả đá bơi hơi cho ngày thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 ở đây thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho anh chị em chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô 65 song thủ 3553 Long An bạch thủ 84 song thủ 4994 Bình Phước bạch thủ 23 và song thủ đó là 2442 bao lô và đài cầu song thủ lô tô 6886 anh chị em nhé thì các con số những cầu lô tô Phạm Đức đã chốt cho anh chị em chúng ta tham khảo ở trên video đây thì tất cả đều mang tính chất khả quan dự đoán mà thôi anh chị em nhé trung máu kết kèo thì chúng ta chơi không trung ống kết chúng ta không nên chơi vì mọi con số mọi cầu kèo đều mang tính chất tham khảo mà thôi chúng ta trung kết thì chúng ta vui chơi năm ngàn 10 ngàn không trung ống kết thì chúng ta dừng ở mức tham khảo chấm ba Bước thì cũng quay trở lại cái bảng kết quả giải thưởng sổ số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay ở trên video chúng ta có chiến thắng cũng như là thu hoạch được hay không phải không ạ? Đầu tiên thì ở đài uh, thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé ở đài thành phố thì câu lô tô Bạch Thủ Phạm Đức Tuấn chúng ta tham khảo đó là 65 phải không ạ 65 và song thủ 5335 Tuy ngày hôm nay thì à, bạch thủ 65 à, ngày hôm nay thì chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi chúng ta không chiến thắng được phải không ạ xin lỗi cho em 65 thì bạch thủ chúng ta không chiến thắng được rồi cầu song à, thủ 5335 chúng ta ngày hôm nay thì cũng không chiến thắng được anh chị em nhé nhưng không sao thì bù lại cho tất cả mọi người anh chị em ta thì câu song thủ lô tô bao lô bài 6886 thì ngày hôm nay chủ lô tô nổ ngay giải đầu rồi anh chị em nhé ngày hôm nay anh chị em nào chúng ta theo dõi video chúng ta kết cầu song thủ bao lô ba đài 6886 chúng ta chơi bao lô hay là đánh đầu đuôi thì ngày hôm nay chúng ta cũng chiến thắng được rồi có chút quà nhỏ nhỏ của khu vực đài à, thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay rồi hãy xem nhé với tư con ở đài Long An ở đài Long An thì ngày hôm qua phòng đích chốt mọi người tham khảo đó là bạch thủ lô tô 84 song thủ 4994 phải không ạ đầu 8 ngày hôm nay thì chúng ta có 89 anh chị em ạ 8987 xem nhé và 4994 thì ngày hôm nay cho 93 và 95 rồi lọt khe bắt rồi anh chị em nhé và 92 đó ngày hôm nay thì chúng ta thiếu đi một chút may mắn chúng ta không chiến thắng được cầu uh, song thủ cũng như là bạch thủ ở cái đài uh, Long An rồi vâng thì con ở đài uh, Bình Phước ở đài Bình Phước thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho mọi người tham khảo bạch thủ lô tô đó là 23 sau thủ 2442 đúng không ạ thì cầu lô tô 23 đối thủ thì chúng ta không chiến thắng được thì bù lại cho anh chị em ta cầu sau thủ 2442 thì chúng ta đã chiến thắng được chủ lô tô 42 nổ ngay ở giải G4 chấm tư cho tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay phải không ạ thì nhìn chung đâu đó thì ngày hôm nay các cầu thủ ở trên video thì chúng ta cũng có chút qua nhỏ nhỏ của khu vực đài miền Nam cho buổi chiều ngày hôm nay rồi anh em nhé với thì một lần nữa phạm đức cũng không quên xin kính chúc cho tất cả mọi người cảm ơn cảm ơn tình cảm của tất cả anh chị em chúng ta có à, ngày hôm nay những anh chị em chúng ta đã để lại cho phạm đức những nút like đây anh chị em nhé vì nút like là hoàn toàn miễn phí thôi nên anh chị em ta bớt chút thời gian ấn vào nút like để giúp cho phạm đức cùng anh chị em chốt đồng ngũ đội nhóm cầu miền Nam của mình có tiếp thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để hàng ngày lên đây phân tích cũng như là chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em tất cả mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trả đá bê hơi hoàn toàn miễn phí ở thì kênh ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn anh chị em nhé có những anh chị em nào chúng ta chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy đừng quên ấn nút đăng ký kênh đồng thời chúng ta ấn vào biểu tượng quả chuông để là người nhanh nhất sớm nhất cập nhật những video chính xác nhất của bên Phạm Đức mỗi khi bên mình lên đây chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em ta tham khảo vui chơi văn nghệ startup hơi anh chị em ạ à. Vâng thì à, ngày mai là ngày Chủ nhật anh chị em nhé Chủ nhật thì sẽ có ba đài như mọi khi đó là đài Tiên Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt. Thì trước khi vào phần chốt cho mọi người chúng ta tham khảo cho ngày mai thì phần Đức sẽ điểm qua cho tất cả anh chị em ta về cái bảng kết quả từ số số khu vực miền Nam ngày 18 tháng 4 năm 2021 cho ba đài Tiên Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt của tuần trước anh chị em nhé. Để cho ngày mai anh chị em chúng ta có một chút cơ sở căn bản để chúng ta tìm cho mình những cầu lô tô để vui chơi tránh để thua tha mất mát anh chị em ạ. Ở giải G8 đầu lô tô ở đài Tiền Giang tuần trước mở thưởng cho chúng ta đó là chủ lô tô 02 Kiên Giang 80, Đà Lạt là 36. con giải đặc biệt ở đài Tiền Giang thì à, tuần trước mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 454 361 Càng 3 đầu 6 đôi 1 in thành chúng ta bạch chủ đề là, là 61 Kiên Giang 168067 càng 0 đầu 6 đôi 7 in thành chúng ta bạch chủ đề đó là 67 Đà Lạt 211479 càng 4 đầu 7 đôi 9 in thành chúng ta bạch chủ đề đó là 79 rồi không ạ chúng ta cũng điểm qua đôi chút về cái bảng lô tô các đầu lô cầm điếc của tuần trước để cho ngày mai chúng ta được rõ hơn để chúng ta chơi ở đại đài nào thì chúng ta lưu ý cân nhắc nhớ cái đầu cầm điếc anh chị em nhé ở đây tiêm giang thì tuần trước mà thường thì chúng ta có đầu 3 và đầu chín đã chính thức cầm điếc hoàn toàn không ạ còn lô tô tập trung nhiều nhất ở cái đài tiền giang thì chúng ta có đầu một và đầu hai đầu một chúng ta có 5 chủ lô tô đầu hai chúng ta có bốn chủ lô tô anh chị em nhé trong này chủ lô tô nhân đôi đó là 20 ở đầu hai rồi còn kiên giang thì tuần trước chúng ta có đầu 3 đã chính thức cầm đế hoàn toàn thì bù lại cho cái đầu 3 cầm đế này thì chúng ta có đầu 8 anh xem nhé đầu 8 thì về cho chúng ta đâu đó là 5 chủ lô tô 80 đã nhân đôi đúng không ạ Đà Lạt thì à, chúng ta có đầu không anh xem nhé đầu không đã chính thức cầm đế hoàn toàn còn đầu 3 thì chúng ta lô tô tập trung 5 chủ lô tô 33 kép bạc cả về nhân đôi cho mọi người rồi phải không ạ? Vâng thì cái bảng kết quả từ số số khu vực miền Nam cũng như là cái bảng lô tô các đầu lô cầm điếc của tuần trước cho bá đài tiền giang kiền giang đà lạt thì phạm đức đã điệp qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em ta đã rõ hết cả rồi phải không ạ? Vâng thì bây giờ cũng khá là muộn rồi thế là phạm đức cũng không thể đi vào câu kèo rõ hơn cho anh chị em ta tham khảo được. Thì bây giờ đây thì phạm đức cũng đi vào phần trước cho chúng ta tham khảo vui chơi nghệ nghệ đặc biệt cho ngày mai thì uh, sau khi nghiên cứu cầu kè phạm đức cũng cùng với anh chị em trong ngũ đội nhóm chuyên gia soi cầu miền nam của bên mình cũng đã phân tích cũng như là đưa ra dự đoán của mình chốt cho chúng ta tham khảo những cầu lô tô ở đây rồi phải không ạ thì trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta đây đây là cái bảng chốt số của kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức chốt số tham khảo cho ngày mai chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 trước ba đài tiên giang kiên giang và đài đà lạt Ngày mai ở đài Tiên Giang Phạm Đức chốt cho mọi người chúng ta tham khảo bạch thủ lô tốn 52, song thủ năm Kiên Giang Bạch Thủ 76 Song Thủ 7887 Đà Lạt Bạch Thủ 73 Song Thủ 3993 Bao lô bài sau ngày mai cầu song thủ lô tố 5885 anh em nhé Vâng thì anh chị em chúng ta theo dõi video hãy lưu ý chú ý cho Phạm Đức Mọi con số, mọi câu kèo đều mang tính chất dự đoán khả quan, tham khảo mà thôi anh chị em nhé Trùng máu kết kèo thì chúng ta vui chơi văn nghệ 5 ngàn 10 ngàn Kiếm lít cà phê buổi sáng cũng như là cốc bia buổi chiều Trung kết thì chúng ta chơi và ngoại không trung công kết chúng ta không nên chơi anh chị em nhé Vâng thưa có những anh xem nào chúng ta đang thua than nợ nần đang xa bờ vì cầu lọt số không có cục kín số chuẩn để chơi trong ngày thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn bạc Zalo hỏi xem nhé. Thêm bạn bạc Zalo 0936 512 186 bao lô xiên đá đầu đuôi cầu kín số chuẩn cho tất cả anh chị em tất cả mọi người. Chúng ta những cầu lô tô chuẩn nhất chơi xác nhất để cho anh chị em ta vào tiền hợp lý tự tin chơi to đánh lớn để kiếm thêm thu nhập đồng thời nhanh chóng vào bờ phải không ạ Vâng thì hiện tại bên Phạm Đức đang có hai gói ưu đại đó là nhập tuần cũng như là nhập tháng. Thì những anh xem nào chúng ta còn nhu cầu tham gia vào nhập tuần cũng như là nhập tháng của bên mình thì hàng ngày để hàng ngày chúng ta cập nhật những cầu tố chuẩn nhất, chính xác nhất đến từ các chuyên gia soi cầu miền Nam thì chúng ta nhanh tay thêm bạn mặt Zalo 0936 512 186 được tư vấn hỗ trợ vào được nhóm về bờ đúng cách anh xem nhé. Vâng thì các bạn, chốt số của kênh youtube Soi Cầu miền Nam Phạm Đức chốt số tham khảo cho ngày mai tức ngày 25 tháng 4 năm 2021 cho bà đài Tiên Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt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 cho đi thì để chúng ta nhận lại thôi lượng like mà ít thì con số không lồ được đâu anh chị em nhé chúng ta bớt chút thời gian ấn vào nút like để thổi hồn vào những con số cho ngày mai thì bây giờ phạm đức xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người tất cả hãy xem chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai anh xem nhé